mùng 1 tháng 1 năm 2023 à, tạm biệt Villa à, đã Villa đã nhắm mắt suy tài à, trong uh, buổi sáng ngày hôm nay à, ra đi vì tuổi già Villa à, tính nếu mà tính uh, sang đến năm uh, à, 2023 thì ở ờ, theo nếu mà như là theo như ờ, ở người mình ấy, là Tila là 12 tuổi đó rồi cho con uh, kép với con siro là tại đấy ra chào cụ Tila đây rồi tí là cụ sẽ sang bên uh, trạm để uh, nằm với lại uh, cùng uh, sát bên của mèo ừ. rồi, rồi. ra chào bà ra chào bà Pila đi đó chào bà chào bà Pila đi trước khi uh, bà về ờ, với lại lòng đất thôi được rồi két liếm mặt thế là được rồi Nào vào vậy là được rồi rồi với uh, cái uh, sự ra đi của Pila thì uh, nó là cái sự ra đi của con chó à, ở tuổi già thành ra là mình đã có một cái sự chuẩn bị tinh thần từ trước và một cái con chó mà nó có thể à, chết già cùng với nị chúng ta là cái người chủ nuôi thì đấy là một cái sự may mắn của một con chó của một kiếp chó cho nên là à, với Pila sự ra đi của Pila thì nó cũng để lại cái sự hụt hẫng nhưng mà nó có trong đó nó có chứa nữa thêm một cái niềm vui cho nó cho nó kết thúc một cái cuộc đời à, và à, con Pila này là nó chết là nó chết à, sáng nay và nó chết lúc mình không có nhà nó yếu lắm rồi nó yếu từ tối hôm qua à, và nó chết là nó nhắm mắt con chó nó vẫn đang cứng này này cứng nắc này chân này ừ, yên để chờ một tí đây này nhìn cái chân của nó kéo này à, đấy chân nó còn đang cứng ngắc này đó. nhưng mà mắt nó nhắm đó là uh, với con chó nó kết thúc một cái cuộc đời của nó như thế là uh, ok rồi mình cũng quyết định là mình để cho nó cho nó chết ở nhà rồi mình đưa nó sang trại à, bây giờ là một tí nữa là sẽ đưa nó sang bên trường để cho uh, chôn nó cạnh với lại con uh, ờ, Nossi chứ còn uh, biết đấy là áng chừng được là Pila sẽ mất là khoảng uh, cách đây khoảng uh, một tuần tự nhiên à, xin lỗi tự nhiên con chó nó cái uh, sức ăn của nó giảm uh, và nó nhìn mình là nó nhìn kỹ hơn nó nhìn mình kỹ hơn bình thường và cái sức ăn của nó giảm đột ngột ờ, dù nó vẫn tiêu hóa bình thường thì có thể biết được à, cộng với lại trong uh, ờ, 3 ngày hôm nay coi như là đến hôm nay này là tức là hai ngày trước là hai ngày liền là gần như nó không ăn uhm, hai ngày nó không ăn còn trước đấy một hôm thì nó vẫn ăn nhưng mà nó chỉ ăn thịt thôi nó không ăn hạt Ờ, thì hai ngày liền nó không ăn thì uh, áng chừng được vì uh, mình từng uh, chăm một cái con chó già ở cuối đời của nó rồi là con Dakota con còn hơn con Pila một tuổi thì uh, con Dakota thì nó um, cái tuổi già cái đoạn yếu của nó nó kéo dài hơn còn Dakota thì nó yếu nó kéo dài hơn nó kéo dài khoảng tầm một tuần như Pila này tính ra là Pila này yếu là chỉ có uh, ờ, 3 ngày thôi 3 ngày là yếu hẳn tức là lười đi lười di chuyển Uh, phải có cái việc gì thật cần thiết thì nó mới ờ, đi uh, đi uh, vệ sinh đi uống nước theo kiểu thế còn không bình thường nó nằm một chỗ như mấy hôm trước mà quay video uh, quay video đó mọi người xem lại cái video cách đây mấy hôm ba hôm hay sao đó là cái hôm uh, quay video uh, siro với này. uh, mẹ con siro với này cát là chính là từ hôm đấy là gọi nó nó không ra chứ bình thường là gọi nó nó ra nhưng từ hôm đấy là bắt đầu là nó tiết kiệm cái sức lực của nó nó là những cái ờ, sức lực cuối cùng và cái này thì uh, khi mà nó yếu nó sụt đi như thế thì cũng có cái xác định tinh thần trước rồi và với Pila thì có thể nói là một cái cuộc đời là mỹ mãn rồi với Pila à, một cuộc đời mỹ mãn đó đây là đây là đến đời cháu rồi Pila có thể nói là uh, cụ uh, con uh, chó tỏ con chó cụ tỏ của trại Gervi đó đây là đến đời cháu rồi. cháu ngoại Pila thì một con chó rất là to đây là nguyên cái dáng nằm của nó đó nguyên dáng nằm của nó là nó nằm như thế này nhưng mà nó nằm ở, ở dưới nền nhà đây là quay nó thì mình vác nó lên trên này để quay ờ, vác y nguyên cái thẳng của nó nằm luôn giữ y nguyên tư thế nằm của nó khi mà nó, nó mất là nó y nguyên như vậy rồi siro yên để anh nói chuyện một tí thì với Pila là coi như là một cái cuộc đời ờ, thành công uh, cái thời gian uh, uh, gọi là ốm yếu là rất là ngắn chỉ có coi như là ốm yếu là coi như khoảng 3 ngày 3 ngày ốm uh, ừ, thế thôi 3 ngày sang ngày thứ ba hai ngày nữa. cái video lần trước ừ. chỉ có một cái là pila là đến cái đoạn cuối cùng là đến lúc uh, tuổi già uh, là nó phát tự nhiên là nó phát ra cái u uh, ở vai đây này. người xem một chút cái u ở vai của pila đây. đây cái u này đây nó là một cái u nó sưng phù lên này đó nó sưng phù lên luôn là cả một cái khối u luôn bình thường là cái cổ của nó nó phải đến đây nó chỉ đến đây thôi đây là nó phải vẫy vào đây nó sưng lồi ra này đó một mặt bàn tay là đây là mình cạo lông đi để mà ờ, đồng thời với lại cái việc uống thuốc đồng thời với việc cho uống thuốc thì ờ, đồng thời kết hợp với trường à, kết hợp với trường cho uống thuốc để xem là, là nó có giảm không mà à, tổng cộng à, tổng cộng trường à, nó cũng khoảng tổng cộng khoảng tầm à, 2 tuần nhưng mà nó cũng không đỡ trường ấy thì nó đi lại nó dễ dàng hơn nhưng mà ở ờ, cái ờ, cục u này thì không thấy nó giảm đi không thấy nó nhỏ đi cục u nó coi như là cũng mấy tháng ấy. từ ờ, trước khi Mousy mất coi như là hai mẹ con hai mẹ con đi cách nhau hơn cách nhau hai tháng con Mousy đi trước mẹ Pila đi sau à, với Pila thì ờ, có thể nói là uh, đã kết thúc một cái uh, uh, cuộc đời là vui vẻ và nhắm mắt xuôi tay đấy đây là Pila đây ra đi là mắt nhắm nhắm mắt đó đây cục à, u vai của nó đây mắt xuôi tay tạm biệt pila Pila sang nằm với này uh, Messi nhá trùng hợp thế trùng hợp là sang à, đúng đến à, ngày đầu năm 2023 mùng 1 tháng 1 sáng mùng 1 tháng 1 2023 dương lịch cố thêm được hơi thở để nó sang năm 2023 để nó tính được hưởng thọ là à, 12 tuổi chăng Villa là sinh à, tháng 3 năm 2012 à, tháng 3 năm 2012 thì nếu đúng ra là đến tháng 3 năm 2023 tức là bây giờ là mùng 1 tháng 1 rồi nếu mà 3 tháng nữa thì Pila mới chính thức bước sang tuổi thứ 12 à, bây giờ là Pila vẫn đang trong tuổi 11 nhưng mà vì là nếu mà tính năm mà nó nhảy năm là làm điếu văn là uh, gọi là uh, làm điếu văn mà hưởng dương thì là thành hưởng dương là 12 năm rồi đấy hưởng dương là 12 tuổi đấy vì nó sang một năm tiếp theo rồi đó chân vẫn cứng đang chờ một tí để cho nó mềm ra mềm ra thì ờ, mới đưa nó đi đây chân nó vẫn đang cứng ngắc này kéo là cả người nó lê theo này đó con chó khi mà nó vừa mới ờ, mất xong khoảng tầm trong khoảng tầm một tiếng đầu tiên là người nó mềm hôm sau đấy thì người nó sẽ cứng ra cứng rồi cứng mấy tiếng thì sau đấy người nó lại mềm à, ờ, sau khi nó cứng mấy tiếng 6 tiếng thì sao 6 7 tiếng gì người nó lại mềm lại đây thì người vẫn còn đang cứng cứng ngắc luôn coi như là nhắm mắt suy tay uh, ờ, villa để lại được uh, một dàn hậu duệ một villa là cái con chó nhập ở Đức về villa vom Kumsi uh, ờ, với một dàn hậu duệ ở hiện tại ở trại nhà mình đang nuôi từ uh, Melsi mới mất này uh, uh, Mavin này Loki này đang còn này Marvin này Loki này là con ruột à, đời ờ, cháu thì có siro này cute này à, à, và một dàn cái ở bên ngoài nữa một dàn cái ở bên ngoài à, có con nano nó còn được đời cháu đời uh, đời cháu và đến đời uh, gọi là đời chắt là có con kép giữ lại con kép là coi như là Pila là đến bây giờ là đã giữ lại được đến cái đời đời Pila đời con Pila này đời con để giữ lại đời cháu giữ lại và đời chắc giữ lại giữ lại đến đời chắc ở tại trạm còn uh, con cháu của nó mà để ở bên ngoài thì có thể nó nhiều đời hơn nhưng mà ở những cái đàn con khác mình không quan tâm mình quan tâm đến những cái đàn mà ừ, bản thân ờ, chạy mình giữ lại tức là cái chất lượng con chó nó đạt đến cái mức độ yêu cầu con chó giống của mình ờ, Pila là rất là thành công đây là cái video cuối cùng của Villa à, ờ, xin uh, tạm biệt uh, mọi người Villa tạm biệt mọi người Villa bước sang một cái uh, uh, cuộc sống mới uh, thoải mái tất cả mọi thứ không suy nghĩ gì cuộc sống uh, vĩnh cửu uh, kiếp này là coi như là đã một cái ờ, kiếp sống ờ, thành công ừ, vui vẻ rồi xin chào mọi người nhé